là nhà nhà nhà chị của của lức hả? Dạ, chào chào chị. Rồi đi quay phim à? Dạ đi quay phim. Ô đây nhiều ớt. ở đây ớt đầy này. nhà mình không có ớt cho mọi người. Giờ tôi xin cặp cái nào. Ớt xanh này em ơi. Ớt xanh này. Tay trên nước luôn, hàng ngon. Ớt xanh này ăn ngon, ớt xanh chả muối ăn có mang nhiều muối không nó có mang nhiều muối không Vậy, có thêm muối không có thêm muối muối muối có rồi đồ ăn anh em của mình kêu mọi người nha <laughs> mỗi một ngày trôi qua là mỗi một mong muốn được à, tạo ra những video hay những thước phim đẹp để mọi người cùng thưởng thức và sẽ thật là thiếu sót nếu trong mùa mưa năm nay mình không giới thiệu với tất cả các bạn một loại thực phẩm một loại à, thức ăn rất là ngon và giàu dinh dưỡng đó chính là nấm mọi người ạ và anh em một mình <laughs> đang uh, trèo lên uh, một ngọn núi để kiếm nấm mọi người ạ được uh, sự dẫn đường uh, từ uh, người chị của bạn Lức uh, còn rất là xa ở trên kia luôn bắt đầu nha mọi người Ờ, rất là mệt luôn các bạn ơi ờ, vẫn còn phải lên trên núi kìa nữa ờ. bao nhiêu mỡ tích tụ cả tuần này chiều nay tan biến hết rồi em sao mà mệt bằng anh được anh mệt hơn chúng ta phải lên kia các bạn kia là tròi của chị của bạn lứt đấy chúng ta phải lên tới cho nó luôn ui có dưa đấy chị ơi dưa à biết dưa gì dưa gan à đây là tươi đuôi oh. wow mệt quá em ơi để bắp nâng ăn cái này <laughs> chúng ta đã lên tới nơi rồi em à, Nguyên và chị đang đi kiếm nấm mọi người ạ chúng ta phải vạch cái ở dưới cái những cái đám mì này để kiếm nấm đây là cái nấm này mình thấy đây có rất là nhiều luôn này đây có đây con cá này ở dưới đây này nấm này mình không biết là tên là là gì hết các bạn ở đây kêu đây là nấm cây <laughs> các bạn biết tên nấm này là gì không mình thấy rất là nhiều luôn đây này ở đây này các bạn wow ui da cũng chiếu này <laughs> ui da đây một con rồi này mấy cái nấm này hay nhỉ nó mọc hình như nó mọc từ những cây cây tre cây tre đã bị đốt này mọi người cây tre đốt nó mọc nó mọc từ dưới cây tre đây này ấy xa ấy xa nó mọc từ những gốc cây những gốc cây đã mục trong những cái cái tán cái tán mì kìa bật ra rất là nhiều nấm này Đó, mình qua bên đấy nha đây nè các bạn Ây da này, chân ra này Ây da, em nắm này Em nắm này cô đơn quá, ở trên đây có một mình à Anh cho em đoàn tụ cùng mấy cái nấm khác nha Ôi trên đây gió rất là bự luôn Thôi đi nào, mình đi, mình đi tới chỗ lứt em đi Chắc lứt cho nó kiếm được nhiều nấm nữa Đi xa đó Hái được nhiều không chị? cua luôn à Đó em coi thử đây Wow Nhiều đó ta Ui cả dưa gan ở đây Bắp nữa này Wow rất là nhiều luôn đâu biết làm đâu mà đâu có hai đâu hai này tim mà không ồ đúng không đâu có hai đâu đúng không em ừ. ồ đi không à đi thôi nhưng mà mình tim cũng cũng thế mà bơi bơi trong mì đúng rồi bơi bơi trong mì này đâu cái chân này à? ừ. đúng rồi đây ồ. cái này cái này à mình nhìn như thế này cái đồ lười không làm mà đòi có ăn à đi về đi đi như thế đó cứ nhìn ra sao đi <laughs> nó cái kêu cái nhìn thấy sao mà biết được dạ bơi bơi bơi bơi dưới dưới đây nha bơi bơi như thế này đúng rồi không làm mà đòi có ăn à. <laughs> đây là nấm à, lê mọi người ạ vì nó mọc từ à, gốc của cây lê lên nên à, mấy bạn ở đây gọi đây là nấm lê giờ mình sẽ chuẩn bị đi rửa nấm ở có con suối ngoài đây mọi người ạ à, chị chị sẽ hai chị sẽ nấu cơm rồi chúng mình sẽ đi rửa nấm và chuẩn bị nấm chúng ta sẽ dùng để xào mọi người nhé rồi bắt đầu giờ để bắt đầu đi rửa nấm nào đây ngày mai hay là ngày một mình quay cứ thách uh, nhà mai à <laughs> không tôi á sợ lắm sợ gì ừ. hôm bữa thì bọn em nhậu tôi nhậu mà đi hai đêm là nó cũng cọc cọc cọc cái hình kia sao <laughs> giữ lại ít thôi lấy cây chặn lại này nước nó cứ kêu cái nấm kia là cái nấm độc làm anh vứt hết cái nấm kia <laughs> ô oh. nấm nhỏ nhỏ như thế này là mình ngon này ừ nó kêu nấm nấm độc đó anh vứt hết luôn ô oh. sao mà độc được mình quên mang cái dao rồi ờ em cứ rửa đi cứ rửa đi rồi xin nó về rồi cắt sau cũng được quay khung cảnh à, ở đây cho mọi người cùng xem nhé chúng ta đã, đã rửa nấm xong rồi mọi người rất là trắng luôn còn những cái phần cuốn màu đen kìa chúng ta giờ sẽ lấy dao để cắt nó ra bạn lướt và em à, Nguyên nó đi hái được à, ít gừng gừng ở trên rừng rồi mọi người nhìn cái cây này gừng ở trên rừng rồi mọi người và à, hái được thêm à, à, lan trên vách đá nữa lướt tặng mình này mọi người mình không biết cái lan gì hết đây nữa à, lan đá thôi giờ à, nấu nấu món nấm nè gạo dạ, dạ, phải Palaikan <laughs> aku Đang quay Chưa à? mừng Con này nó dai ra Lọc rút lên tôi cả nọc lắm không tự cuồng Nó tự cuồng rộng hơn nữa ở trên đây là trên rừng trên núi này cũng không có hành tỏi để chúng ta phi chúng ta cứ xào bình thường thôi Đó, à, trên đây ngày hôm nay lên muốn giới thiệu cho mọi người biết cái loại nấm này cũng là lần đầu tiên mình ăn cái loại nấm này luôn rồi ạ bữa ăn ở trên <laughs> núi rất là cao luôn à, bây giờ mình sẽ ăn thử món nấm xào này mọi người nhé dai rất là ngọt mọi người ạ vị rất là lạ luôn vì trên đây là trên núi rừng nên cũng không có à, tỏi không có hành nhưng mà chúng ta chỉ có nêm gia vị à, bình thường thôi nhưng mà vẫn rất là ngon mọi người ạ mọi người xem thịt nấm rất là dai rất là ngon luôn uhm, rất là thơm luôn mọi người ạ uhm, ngon luôn ạ đây là gừng nè mọi người đây là gừng trong rừng này đây mà gừng non nó không có cay mấy đâu chúng ta chấm với muối ăn luôn đúng không uhm, có dưa gan này kìa Ừ, mình cũng có luôn à. <laughs> Nè cái tiền. Ô luôn cái đấy mepong. Lah kayo. Đó là tôi mà nọ Ăn cơm nha mọi người. Mời mọi người ăn cơm nha. Rồi chúng ta đi ăn cơm. Bây giờ cơm chưa bọt quá. lô ấy lăng à. Ồ. Mình nhận liệt liệt đây mình nhận đây này rồi.